Ví dụ số 1 cho hình lăng trụ tam giác ABC A', B', C' có thể tích là V gọi MN lần lượt là trung điểm của BB' và CC'. Khi nó thể tích của khối ABCMN bằng Đấy, bài toán cho bốn kết quả. Chúng ta có hình vẽ như sau. Bài toán yêu cầu tính thể tích của khối ABCMN khi đó ta dùng nguyên công thức tính tỷ số đó ta có này v của a b c M N chia cho v a b c a phẩy b phẩy c phẩy tỷ số này sẽ bằng 1 phần 3 của tỷ lệ các tỷ lệ rồi tỷ lệ a bây giờ cái cái cái cái chỗ này này cái cái hình ảnh chỗ này này nó cái điểm mà chia cái khối này à, chia cái tỷ số a phải đấy thì cái điểm chia nó chính là trùng với điểm a rồi thì đây sẽ là a phải a a, a chia a phải đó cộng với lại bm trên bb phải cộng cn trên c c phải như vậy ta chỉ cần thay số vào 1 phần 3 1 phần 3 em thấy này AA thì bằng 0 vì điểm đầu trùng điểm cuối như vậy AA phẩy trên AA trên AA phẩy sẽ bằng 0 BM trên BB phẩy thì do M là trung điểm của BB phẩy như vậy BM trên BB phẩy bằng 1 phần 2 N là trung điểm của CC phẩy do vậy CN trên CC phẩy cũng bằng 1 phần 2 và kết quả này bằng 1 phần 3 như vậy thì tỷ số này bằng 1 phần 3 và do đó là V của ABC MN đó sẽ bằng 1 phần 3 của V cái dưới cùng V. Như vậy ở đáp án ví dụ số 1 chúng ta chọn đáp án C.